đấy và lời nói đầu tiên thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương với các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác hãy cho em một like và một đăng ký kênh để cửa hàng chúng em có động lực để làm những video về máy cho các bác xem qua cũng như là các bác được thông báo khi cửa hàng chúng em lên video các bác nhé Hôm nay thì chúng em lên cho các bác một lô máy cơ xích này luôn này Hôm nay tổng cộng là gồm có 16 cây 16 cây các bác nhá đây lô bên này thì cửa hàng chúng em đã để sẵn ra, ra riêng hết rồi Lô bên này là lô hệ khai thác các bác nhá Lô bên này là hệ cưa khai thác này cho các bác có nhu cầu sử dụng hàng chuyên nghiệp Đấy hệ Estin chuyên là hệ Estin luôn các bác nhá Còn lô bên này Lô bên này là cửa hàng chúng em về sử dụng gia đình đây Cho các bác sự lựa chọn những cái dòng máy cưa giá rẻ Nhật bãi giá rẻ Để cho các bác sử dụng về sử dụng gia đình Nói chung là nhẹ nhàng hoặc là ít khi sử dụng đấy ạ và lô bên này thì cửa hàng chúng em các bác xem các bác ưng ý tua đi tua lại xem video và lô bên này thì cửa hàng chúng em không cần cọc các bác nhé đó không cần cọc và cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đấy các bác chỉ cần tua đi tua lại coi kỹ video cửa hàng chúng em sẽ nói chi tiết ở trên video hết nên là các bác vui lòng xem kỹ video cho cửa hàng chúng em các bác mà cái lô không cọc này á thì ờ, các bác ưng ý rồi tua đi tua lại xem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 thì các bác cọc cho cửa hàng chúng em trước 200 ngàn các bác nhé trước 200 ngàn thì cửa hàng chúng em sẽ gửi máy đi cho các bác các bác để lại địa chỉ cửa hàng chúng em sẽ gửi máy đi cho các bác đó tại vì đơn hàng giá trị cao cũng như là cồng cành nếu mà hàng đi mà các bác không nhận hàng ấy thì cửa hàng chúng em phải chịu ship hai chiều rất là mắc đó vậy là đơn này máy dòng máy này thì nó rất là nặng các bác nhá đấy nên là tiền ship của nó rất là cao còn như đơn này thì nó cũng giá nó vừa phải thôi nên là cửa hàng chúng em không cần cọc luôn đấy hôm nay thì cửa hàng chúng em phân chia rõ rồi nhá lô này là lô bên này là lô để cho các bác sử dụng gia đình này để sử dụng gia đình còn lô bên này là hệ khai thác hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có này Estin 024 AV Super Estin 024 Wopot hai con Estin 026 các bác nhá đó và một con Estin 028 AV một con Estin 024 AV một con Estin 024 AV Super tiếp một con Estin 024 đấy và lô bên này là một con Echo Curit G 3005 à, một con Makita cực kỳ đẹp VIP xuất sắc các bạn nha đấy một con Estin 201 Estin cực đẹp các bạn nha Estin sử dụng gia đình nhá một con hút mana 333 cũng hệ sử dụng gia đình luôn và một con uh, Komatsu Genowatt Komatsu Genowatt các bạn nha cực VIP nóng đứng con này uh, cũng hệ sử dụng gia đình luôn. Một con Echo Kyrit. Con này thì nó có xả áp ở đây luôn các bác nhá. Một con tiếp Echo Kyrit nòng đứng và cũng một con Echo Kyrit nòng đứng tiếp. Đấy, hôm nay là chúng uh, chúng em là lên một lô này cho các bác xem qua. Hệ cưa gia đình đấy ạ. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em là đánh dấu ký tự là lô ô các bác nhá. Đây, đánh dấu là ô 1 này, ô 2, ô 3, ô 4 đấy đánh dấu lô ô các bác nhá, đấy đánh dấu từng con một ô 1 ô 2 ô 3 ô 4 này ô 5 ô 6 ô 7 ô 8 đấy bên này cũng ô 9 ô 10 ô 11 ô 12 đã đến ô 16 các bác nhá các bác nào mà đã ưng ý con nào rồi đấy ạ đã ưng ý con nào rồi thì các bác chỉ cần nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em báo cho cửa hàng chúng em là con ô đánh ờ, đánh dấu này các bác ưng con ô 10 đúng không các bác chỉ cần đọc cho em là chốt cho anh con O10 là cửa hàng chúng em biết ngay là con ma cưa Makita các bác nhá. Đấy, con cưa Makita là cửa hàng chúng em. Các bác để lại địa chỉ ờ, cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác. Đấy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc các bác nhá. Nhận ship code toàn quốc từ Nam ra Tây Bắc, từ trên Tây Bắc xuống tới miền Tây. Đi đâu đi đâu cũng có thể ship được hết tận nhà cho các bác luôn các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán đối với lô này còn lô này thì ờ, nó là đơn hàng giá trị cao như đầu video cả chúng em nói rồi đấy ạ để cho các bác nào mà có nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp các bác nhé còn mà bảo vệ lừa lọc thì ờ, cam kết cho các bác là không có lừa lọc gì đâu ạ đấy và dòng này ấy, thì ờ, mấy cái dòng trên video này của cửa hàng chúng em nhé là toàn hàng đời mới thôi linh kiện sửa chữa thay thế rất dễ dàng nên là không phải lan tan bảo là những cái dòng máy cưa cổ à, đồ đá không có để sửa thì không có các bác nhà bởi vì cả hàng chúng em là chuyên bán những dòng máy cưa siêu tầm cũng như là máy móc và dễ sửa chữa dễ thay thế linh kiện chứ không có bán mấy cái dòng máy cưa cổ đó nên là các bác vui lòng xem kỹ video cho cửa hàng chúng em các bác nhé còn máy móc thì cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản chưa thay thế phụ tùng chưa hề bung máy các bác nhé đấy nguyên zin nguyên bản máy móc cửa hàng chúng em đã kiểm tra đã dọn nổ ngon lành hết cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi các bác nhá đó và cửa hàng chúng em là có đánh dấu tất cả giá tiền rồi từng con máy này mỗi con giá bao nhiêu giá bao nhiêu thì cửa hàng chúng em công khai trên Facebook hết rồi các bác nhá đấy nên là các bác à trên uh, trên video này hết rồi đấy nên là các bác vui lòng xem kỹ rồi um, các bác ưng ý thì các bác đặt hàng rồi cả chúng em xin phép đặt để làm đỡ là mất thời gian của các bác cả chúng em đặt máy quay xuống quay từng con một chi tiết từng con từng con một cũng như là giới thiệu test nổ cho các bác ờ, để cho các bác có nhu cầu sử dụng nó dễ dàng nhất. Dạ vâng, cây cưa đầu tiên các bác nha. Estin 024 AV Super. Con này là dòng nâng cấp của dòng 024 AV và 024 các bác nhá. Hàng Super là dòng nâng cấp hơn. Công suất của con này là 44,3 cc máy móc thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá mặc dù nó sản xuất đã lâu rồi nhưng mà máy móc thì không chê điểm gì các bác nhá bởi vì cửa hàng chúng em con này là hàng tuyển lựa luôn đấy các bác nhìn qua làm xích của nó này đó các bác thấy cây mắt xích thì quá là to bản luôn các bác nhá cây lam thì cực kỳ đẹp cửa hàng chúng em xin phép đo luôn cây lam này xem là mặt cắt con này là bao nhiêu phần các bác nhá dạ Mặt cắt của con này, cây lam của con này là được 45 phân 45 phân các bác nhá Công suất nó là 44,3 cc Linh kiện sửa chữa đầy đủ Có máy móc nguyên zin chưa bung chạm máy móc Đó Thắng xích thắng giếc sử dụng ngon lành luôn các bác nhá Hàng VIP cực kỳ VIP Con này được cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là O1 này 5 triệu 700 ngàn các bác nhá Cho một chiếc máy cưa này miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện luôn

phiên bản các bác nhá có hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 siêu chắc chắn các bác nhá tình trạng máy móc đẹp con này thì khoảng gần 90 phần trăm nữa cực kỳ vip à nói chung là về để siêu tầm quá là ok luôn các bác nhá Dạ vâng kể đến là con O2 cửa hàng chúng em đánh dấu là O2 các bác nhá con này là Estin Warpot 024 AV nó là dòng Estin 024 AV nhưng mà bản này là bản kỷ niệm 30 năm của dòng máy cưa Estin các bác nhá đó hiệu nó là hiệu Gopod này cực kỳ hiếm luôn các bác nhá linh kiện của nó thì nó vẫn giống như cái dòng máy cưa à, estin uh, Estin 024 AV thôi giống hệt nhau nhưng mà bản này là bản uh, kỷ niệm 30 năm của nó của hệ Estin các bác nhá đó máy móc thì vẫn nguyên zin hai ốc lam và trực tiếp ở khóa 19 nó hơi bị chóc sơn một tí xíu ở cái phần ốp lam nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến sử dụng máy các bác nhá đó giá con này là cửa hàng chúng em bán 5 triệu 500 ngàn công suất của con này là 42cc các bác nhá 42cc lam của nó thì cửa hàng chúng em xin phép đo luôn cây lam dạ theo máy của nó thì lam vẫn mặt cắt được 45 phần các bác nhé rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy triệu 500 ngàn cho một chiếc máy cưa O2 Dạ rồi Đến phần con này thì uh, tiếp đến là con O3 Con này là hiệu Estin 026 các bác nhá Các bác nào mà cảm thấy 024 và 024 AV 024 AV Super nữa Chưa đủ để khỏe thì các bác lựa chọn cho em con 026 này Con 026 là công suất của con này là gần 50cc các bác nhá Gần 50cc Lam theo máy của con này cũng hơi ngắn thôi lam này là mặt cắt của nó là được 40 phân các bác nhá mặt cắt được 40 phân nhưng mà công suất của con này thì cực kỳ lớn gần 50 cc để cho các bác về sử dụng khai thác đó công suất thì khỏe hơn rất là nhiều cửa chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua và giá con này là cửa hàng bán với giá là 6 triệu 200 ngàn các bác nhá vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện 6 triệu 200 ngàn cho một chiếc máy cưa 026 Dạ vâng, qua con O4 các bác nha. Cũng là Estin 026. Nhưng mà con này thì tình trạng máy đẹp hơn con O3 các bác nhá. Tình trạng máy đẹp hơn. Với lại con này đời hệ nó lại có cái rất là hay cho các bác đây. Cái này là cái phần uh, sưởi ấm tay lái các bác sưởi ấm tay cầm đấy ạ. Đó, đôi khi các bác ở các bác nào mà chỗ vùng các bác lại có thời tiết mà mùa đông lạnh lẽo thì có thể bật cái sưởi ấm này lên thì cầm thì rất là ấm mà cũng như là thoải mái luôn các bác nhá đấy cái này là ở bên nước ngoài như kiểu về mấy cái ờ, bên châu Âu ấy ạ à, thì nó thời tiết của nó vào mùa đông thì rất là khắc nghiệt là nó buộc tích hợp của nó là phải có cái sưởi ấm này để sử dụng thì thì sẽ làm ấm sưởi ấm tay cầm các bác nhá đời cực kỳ vip đúng không các bác tình trạng máy móc thì quá đẹp nó cũng, cũng giống như dòng 026 bình thường thôi đó con này thì là chúng em bán với giá là 6 triệu 800 ngàn các bác nhá lam con này thì cực kỳ dài theo máy của nó là lam mặt cắt được 50 phân luôn mặt cắt được 50 phân lam uh, tổng thể cây lam là 55 phân các bác nhá thông suốt như thế 4 gần 50 cc đó 49 phải mấy cc đó thì em cũng không rõ nữa nhưng mà gần 50 cc các bác nhá một chiếc máy cưa Estin 026 dạ vâng à, qua con O5 à, ờ, các bác nào mà công suất lớn mà điều kiện kinh phí thấp thì có thể lựa chọn một con này các bác nhá công suất con này thì nó bằng luôn công suất của con máy cưa Estin 024 AV Super các bác nhá 44,6cc cho một chiếc máy cưa 028AV này con này là hệ cưa đời đầu luôn các bác nha dòng ST nhưng mà e dòng dòng đời đầu luôn các bác nào mà ưng ý hệ đời đầu thì có thể lựa chọn một con này con này lam là lam bánh Estin Latin luôn các bác nhá nguyên zin nó là lam Latin cực kỳ đẹp đúng không các bác làm chưa hề có biểu hiện kè đầu hay là móp méo gì cả công suất con này thì nó cũng thuộc dạng là khỏe để cho các bác sử dụng khai thác rồi đó hệ là hệ đời đầu thì đảm bảo cho các bác là siêu bền hệ này linh kiện sửa chữa vẫn còn rất nhiều các bác nhá vẫn còn rất nhiều nên là các bác không cần phải lan tan bảo là máy hệ đời đầu là linh kiện sửa chữa không có thì con không phải các bác nhá bởi vì con này nó rất là vẫn là rất là chuộng người tiêu dùng đó con này thì cửa hàng chúng em để giá là 5 triệu đồng một chiếc máy cưa này theo lam theo máy là làm Latin luôn lam con này là bao nhiêu phân thì cửa hàng chúng em xin phép đo Lam con này là mặt cắt của nó được 40 các bác nhá Theo máy của nó mặt cắt được 40 Làm Latin luôn vẫn rất là bon rất là êm rồi qua con O6 các bác nha một con S Estin 024AV con này thì công suất của nó là 42cc các bác nha 42cc làm con này mặt cắt được 40 phân các bác nhá một mặt cắt được 40 phân con này là hệ nâng cấp của dòng 024 đó con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là ô 6 giá 5 triệu 200 ngàn các bác nhá máy móc con này thì cũng khá là đẹp không phải đến nỗi tệ đúng không các bác con này thì nó là một ốc lam thôi nguyên zin nó là một ốc lam nhưng mà vẫn có thể lên được hai ốc lam các bác nhá các bác nào mà muốn hai ốc lam thì ờ, các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác ờ, yêu cầu thì cửa hàng chúng em sẽ lên miễn phí luôn thêm một ốc lam cho các bác còn cái này nó đang nguyên zin thì cửa hàng chúng em về để nguyên zin như thế này đó cho các bác là có nhu cầu muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng ta mới lên sau cho các bác thôi hoàn toàn miễn phí các bác nhá lên ốc lam hoàn toàn miễn phí luôn <laughs> con O7 con này cũng là dòng Estin 024 AV Super công suất của này là 44,6 cc các bác nhá đời nâng cấp của dòng 024 và 024 AV đấy ạ máy móc tình trạng thì cũng 1910 ờ, không thua kém thì những cái con về trước cả con này thì cả chúng em bán với giá là 5 triệu 600 ngàn các bác nhá hai ốc lam vào trực tiếp bằng khóa 19 luôn đấy lam con này mặt cắt của nó được 40 các bác nhá giá 5 triệu 600 ngàn cho một chiếc máy cưa O7 Dạ vâng, cuối cùng trong uh, lô cưa khai thác ngày hôm nay là cửa hàng chúng em đánh dấu là O8 các bác nhá một con máy cơ Estin 024 made in Germany con này thì cửa hàng chúng em thì uh, ngoại hình thì nó cũng bình thường thôi chứ không có đến nỗi nổi bật quá nên là cửa hàng chúng em xin phép và xả giá rẻ luôn để cho các bác đi hàng mới để về hàng đi hàng cũ để về hàng mới đó, có điều kiện để về hàng mới các bác nhá cam kết cho các bác nòng bạc cực kỳ đẹp điện khỏe bình xăng nguyên zin máy móc tất cả nguyên zin đây chỉ có cái phần mà tại sao mà cửa hàng chúng em để giá rẻ không ạ là nó bị <laughs> hơi bị nứt một tí xíu nó bị nứt một tí xíu cái phần áo vỏ này thì nói chung là cửa hàng chúng em đã gắn đảm bảo siêu chắc chắn rồi đấy đã hàn vào siêu chắc chắn rồi nên là ờ, nó không phải lăn tan gì cả nhưng mà cửa hàng chúng em xin phép là xả luôn để đi hàng nhanh đó con này là hệ 024 của Made in Germany công suất 42cc các bác nhá nòng hơi chắc chắn nòng hơi bít tông sọc ngang luôn các bác ạ đó lam con này mặt cắt được 40 phân mặt cắt được 40 máy móc tình trạng 42cc 4 triệu 800 ngàn các bác nhá 4 triệu 800 ngàn hai vẫn là hai ốc lam nguyên zin nguyên bản của nó nòng hơi thì cực kỳ đẹp đây cho các bác xem qua bộ nòng của nó này sáng keng xe beng luôn các bác nhá Dạ rồi đến bây giờ là những hệ máy cưa sử dụng gia đình các bác nhá Sử dụng gia đình là sao? Là sử dụng nhỏ nhẹ Nói chung là về cho các bác uh, uh, dọn vườn đồ linh tinh là cắt những cái cành cây nhỏ nhẹ vanh tầm khoảng uh, uh, đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về đấy ạ đó còn mấy cái dòng này thì cửa hàng chúng em không cần phải cọc các bác nhá không cần phải cọc nhưng mà hệ này là hệ nhỏ nhẹ nên là các bác vui lòng xem kỹ video cửa hàng chúng em để tránh tình trạng mà các đặt hàng rồi đến lại các bác lại chê nhỏ quá rồi lại không nhận hàng thì cũng tội cho cửa hàng chúng em ra đúng không ạ à? đó thì trên video thì cửa hàng chúng em cũng nói rõ rồi đấy ạ những cái hệ mà không cần cọc là những hệ nhỏ nhẹ về sử dụng gia đình thôi các bác nhá chứ không thể khai thác được về mà các bác lại cứ đòi cắt khoảng uh, gốc cây to như kiểu là cái thùng phi hoặc là ấy thì không thể cắt được đấy nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em nhé con O9 này con này là hiệu uh, Echo Kyrit các bác nhá hiệu Echo Kyrit máy móc thì cực đẹp nguyên zin nguyên bản đó con này là có núm bơm xăng phụ này có e gió tự động chụp giật trợ lực lò xo con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là O9 giá 2 triệu 200 ngàn công suất của con này là 33cc các bác nhỉ 33cc nòng của nó thì có 38 ly thôi giá 2 triệu 200 ngàn cho một con O9 các bác nhá Dạ vâng qua con O10 các bác nhá O10 là con cưa Makita con này cũng sử dụng gia đình thôi các bác nhá máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp chất lượng luôn các bác nhá hàng bãi Nhật nhưng mà tình trạng siêu vip siêu mới con này thì nó có núm bơm xăng phụ ở trên này các bác nhá à, núm bơm xăng phụ e gió ở trên này đó con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 2 triệu 100 ngàn 30cc các bác nhá 30cc Dạ vâng à, Kế đến là con O11 các bác nhá Thông cảm cho cửa hàng chúng em tí ngoài trời giờ đang lại lác đác và hạt mưa Thì xin phép cho các bác cầm vào đây để quay nốt video còn lại các bác nhá Test nổ từng con một để cho các bác xem video có thể kỹ càng nhất Đó con này là con Estin 201 C Máy móc cực vip cực đẹp các bác nhá Đó con này là nó có núm bơm xăng phụ ở trên này luôn con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là ô 11 giá 3 triệu 500 ngàn con này ấy, thì nó có bị ờ, nứt nứt tí ở cái phần ờ, ở phần đen đen này chứ không phải là ấy đâu thì cửa hàng chúng em xin các cuốn cái băng keo này lại để cho các bác ờ, sử dụng nó đỡ vào tay các bác nhé nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả cái này thì không có bao giờ phải tháo ra là gì cả nó chỉ bị nứt một tí thôi thì nó hơi bị xước vậy ạ đó giá con này là 3 triệu 500 ngàn các bác nhá 2 triệu 500 ngàn cho một chiếc máy cưa O11 Dạ vâng qua tiếp con O12 các bác nhé O12 là một con máy cưa hút mana 333 con này là dòng máy cưa Humana của Thụy Điển đấy ạ đó, công suất của con này là 35,2 cc nòng 40 ly các bác nhá nòng 40 ly làm của nó mặt cắt được uh, bao nhiêu đấy ạ cả xin phép các bác mặt cắt con này lam cây lao được 35 phân các bác nhá 35 phân thế nói chung là cũng nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình các bác nào mà thích hàng thương hiệu như thế này thì có thể ờ, liên hệ cho cả chúng em giá con này thì giá 3 triệu đồng các bác nhá cửa hàng chúng em đánh dấu là O12 máy móc thì thoáng nổ rất là thoáng các bác nhá dạ vâng à, tiếp đến là một hệ hãng máy cưa siêu nổi tiếng rồi Komatsu Genowatt các bác nhá con này là dòng cưa bãi Nhật này hệ con này là nòng đứng các bác nhá G3002 công suất của con này là uh, nói chung là cũng uh, ờ, 3334cc đấy ạ à. Đó, con này thì nó là nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nó chỉ khoảng nặng tầm khoảng gần 4 kg thôi các bác ơi có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá núm bơm sang phụ ở đây e gió tự động ở trên này đó hàng máy cưa hệ nóng đứng các bác nào thích nóng đứng thì lựa chọn con này giúp cửa hàng chúng em đó. con này thì giá nó là 2 triệu 400 ngàn nòng của nó là 38 ly các bác nha 38 ly ờ xuống luôn vào con này thì sử dụng thì siêu thích siêu sướng rồi Làm con này mặt cắt của nó thì cũng hơi ngắn thôi các bác nhé mặt cắt con này được thì có 30 phân thôi mặt cắt của nó được 30 phân nhưng mà con này thì có thể léo kéo được khoảng 55 45 năm vô tư dạ rồi kế đến là một con máy cưa Echo hiệu tay dài các bác nhé con này là O14 nó con này thì nó có xả áp ở đây này giúp cho các bác giật rất là nhẹ nhàng à, cũng không cần xài cũng được giật nó cũng vẫn nổ thôi đó các bác nào muốn nhẹ nhàng thì sử dụng con này cho cả hàng chúng em con này là con núm bương song phụ ở đây các bác nhá còn núm bương song phụ làm con này mặt cắt của nó thì cũng hơi ngắn 30 phân đó con này giá thì 2 triệu 100 ngàn công suất của con này là 30 uh, 33,4 cc các bác nhá 33,4 cc hiệu Echo Curit 100 ngàn cho một chiếc máy cưa Echo đó Dạ rồi, các bác nào mà muốn công suất mà sử dụng gia đình mà lớn lớn một tí xíu thì các bác lựa chọn cho em một con này. Con này là cũng Echo GC35A, nòng đứng các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 35cc. Đó, nòng đứng. Giá con này là 2 triệu 8 các bác nhá. 2 triệu 8. giật trợ lực lò xo có núm âm sang phụ e gió tự động các bác nhá đó bóp vào là đẩy về thôi đó, máy móc tình trạng này đẹp dạ vâng cuối cùng trong video ngày hôm nay là con O16 hiệu Kiorit của dòng Echo con này là được đánh mã của nó là CS300 các bác nhá CS300 có núm bơm xăng phụ hai ốc lam bạn trực tiếp một khóa 13 nòng đứng các bác nhá nòng đứng con này là cũng về sử dụng gia đình thôi các bác nhá mặt cắt của cây lam con này là được uh, ờ, 35 phân 35 phân con này chụp giật trợ lực lò xo các bác nhá nổ từng con một từng con một báo giá từng con một hết rồi thì các bác nào đã ưng ý con nào rồi muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em đó mấy cái dòng cưa gia đình ấy, thì không cần cọc các bác nhá không cần cọc trước còn các bác nào mà sử dụng cưa khai thác thì vui lòng cọc giúp cho cửa hàng chúng em 200 ngàn đó cho nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em cảm thấy ưng ý rồi đủ nhu cầu của sử dụng của gia đình mình rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em hoặc các bác nào sử dụng Zalo đi hãy kết bạn vào Zalo cho cả hàng chúng em các bác uh, muốn gọi video trực tiếp để xem trực tiếp cây máy thì cửa chúng em vẫn sẵn sàng các bác nha các bác nha rồi ờ, các bác kết thúc video ngày hôm nay rồi thì cửa chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau ở ngoài trời thì cũng đang uh, lác đác và hạt mưa quá nên là không thể quay lại lô vừa nãy cho các bác xem qua được <laughs> tại vì cả chúng em đéo hết ở trong nhà rồi bỏ ra từng cây một từng cây một để quay nốt cho hết xong cái video thôi nên là các bác cũng thông cảm cho cả hai chúng em nha rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn.